thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, thuộc Chu Tước, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, thuộc Thi Lao giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Nguyên Vũ giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh thành đầu thổ ngày mậu dần tức chi khắc can nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày hùng. Về nạp âm thành đầu thổ kỵ tuổi nhâm tuất giáp thân, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày dần lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành hòa cục, xung với thân, hình tỵ, hải tỵ, phá hợi và tuyệt dầu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi canh thân, giáp thân, tuổi xung trong tháng, tuổi kỳ dậu, đinh dậu, tan mùi, tan xỉu. về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên xá, đại cát, tốt cho việc tế tự, giải oan, trừ được các sao xấu, kiên kỵ, động thổ, sao thiên phúc, tốt mọi việc, sao ngũ phú, tốt mọi việc, sao cát khánh, tốt mọi việc, sao phổ hộ hay còn gọi là sao hội hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao thanh long hoàng đạo, tốt mọi việc, sao thiên thủy, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao hoàng sa, sáu đối với xuất hành, sao ngũ quỷ kỵ về xuất hành. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc. Và sau đây mời các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 21 tháng 3 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ ba ngày 21 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Chính ấn xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Tý, giúp cho công việc của bản mệnh có phần dễ dàng hơn trước đó. Nhiều cơ hội hợp tác được mở ra, đây cũng là ngày thuận lợi trên con đường thăng quan tiến trước với người tuổi Tý bản mệnh làm việc chăm chỉ và không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để khẳng định giá trị bản thân mình. Cấp trên chắc chắn nhìn rõ sự cố gắng, nỗ lực của bạn và không ngại trao cho bạn những công việc trọng đại. Thời điểm này, bạn có thể tạo được những nền móng vững chắc trong tương lai và thăng tiến về sau. Thủy sinh mộc, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng vô cùng êm đềm. Người đã lập gia đình nhận được sự hậu thuẫn của người thân, khiến bạn có thêm quyết tâm và tin tưởng vào bản thân mình. Gia đình chính là động lực của bạn,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 Về tình cảm lứa đôi, để gia đình được sự yên ấm thì hai người nên nhường nhịn nhau một chút, không nên bắt buộc nửa kia phải răm rắp nghe theo ý kiến của mình. Nhiều khi, hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để quan sát và cân nhắc các vấn đề. Thương quan chiếu mệnh cho thấy, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng không được bằng phẳng. Bạn dễ vướng phải mâu thuẫn, tranh cãi với người quyền cao chức trọng. Hãy cố gắng kiềm chế bản thân, đừng gây mất lòng người khác, ảnh hưởng đến thăng tiến sau này. Câu quyết cho các tuổi Sửu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 những cặp đôi cũng đang có những kế hoạch thú vị cùng các chuyến đi du lịch trong năm nay. Tỷ kiên xuất hiện là tác nhân để con giáp tuổi dần trở nên dũng cảm hơn trong ngày hôm nay, thậm chí có người khuyên can, ngăn cản nhưng bạn đã tính toán kỹ để biết mình nên làm gì. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là quá mù quáng đâu bạn nhé. Mộc khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bạn, nhất là những người có bệnh sẵn, cơ thể ốm yếu. Do đó, bạn mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, hạn chế việc di chuyển quá nhiều, câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, ngày thích hợp để tiến hành các kế hoạch hợp tác, làm ăn. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, cần quyết đoán hơn với những vấn đề ngoài lề. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, giữ tinh thần tỉnh táo và minh mẫn khi làm việc. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, nhanh chóng đưa ra cách giải quyết hợp lý, sáng tạo. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim,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 đối phương có thể chỉ cho bạn một hướng đi mới, giúp bạn thoát khỏi bế tắc trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Hãy thử lắng nghe và thực hiện theo nhé. Bên cạnh đó, bạn còn nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người xung quanh, vì thế, đừng chùn bước khi vướng phải khó khăn. Xét về mặt tích cực, khó khăn là yếu tố giúp bạn tiến bộ. Hơn nữa, mọi người luôn sẵn sàng giang tay giúp đỡ bạn. Tuy nhiên, Mộc Vượng khuyên bạn dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo thì nên đi khám chữa ngay. Cầu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, nhận được sự chỉ điểm của quý nhân. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, hãy nắm bắt cơ hội xuất hiện trước mắt. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, đừng chùn bước khi đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc,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 theo tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, thực thần chiếu mệnh, đem lại nguồn tiền dùng dỉnh cho người tuổi thìn, đặc biệt nếu bạn là người làm nghề tự do. Bạn nhận được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra suốt bao lâu nay. Con giáp này đã xây dựng được niềm tin với khách hàng, nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Có những lúc bạn sẽ cảm thấy khá vất vả, song thành quả gặt hái được chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Hãy tiếp tục cố gắng trong tương lai nhé. Mộc khắc thổ, Tiếc rằng chuyện tình cảm lại không tiến triển thuận lợi. Người độc thân dường như quá bận rộn với thế giới của riêng mình nên chưa quan tâm đến việc tìm kiếm nửa kia. Bạn thường tìm cách lảng tránh những lời thăm hỏi, quan tâm. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, túi tiền dùng rỉnh, thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc,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 ngày 21 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Bước sang ngày thứ ba này, người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu từ cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân Tỵ hợi. Vì thế mà bạn cần phải cẩn thận trong bất cứ lĩnh vực gì, nếu không sai một ly đi một dặm. Tốt nhất, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động, kể cả trong công việc quen thuộc. Nếu có người rủ dê bạn đầu tư vào những lĩnh vực bạn chưa thực sự hiểu rõ trong ngày hôm nay, thì bạn cần hết sức đề phòng, có thể đó chính là kẻ xấu muốn lợi dụng sự cả tin của bạn để gây ra những điều bất lợi. Bạn chớ nên quá tham lam lợi ích trước mắt. Hỏa khắc kim, quan hệ giữa bạn và nửa kia đang ngày một xa cách. Hai người chỉ biết chuyện của mình mà thiếu quan tâm đến nửa kia. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, người thứ ba xuất hiện chen chân vào tình cảm của hai người chỉ là chuyện sớm hay muộn. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Nhiều chuyện không như ý muốn xảy ra với bạn,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 bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ ba ngày 21 tháng 3 năm 2023 của tuổi ngọ. tăng hợp phù trợ, người tuổi ngọ bắt tay vào làm việc gì cũng gặp thuận lợi trong ngày hôm nay. Xung quanh bạn luôn có rất nhiều người giúp đỡ, khiến chuyện lớn cũng hóa nhỏ, còn chuyện nhỏ thì được giải quyết vô cùng thuận lợi, trơn tru. Ngày này, người làm ăn kinh doanh có thể nhân thời điểm này để mở rộng các mối quan hệ với các khách hàng, đối tác của mình. Rất có thể bạn sẽ làm quen được với những đối tác triển vọng, giúp con đường làm ăn kinh doanh trở nên thuận lợi hơn trong tương lai. Mộc sinh hỏa, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia phát triển tốt đẹp. Trước khi đưa ra những quyết định trọng đại, hai người luôn luôn trao đổi ý kiến với nhau. Chính vì vậy mà mâu thuẫn ít khi xảy ra, cả hai đều cảm thấy mình được tôn trọng. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đã đề ra,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 hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ ba, ngày 21 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mùi. Thương quan chiếu mệnh đem lại nhiều tác động bất lợi đến người tuổi Mùi trong khoảng thời gian này. Bạn cần hết sức cố gắng trong công việc, hạn chế mâu thuẫn với mọi người xung quanh, không nên quan tâm đến những chuyện bao đồng. Khi trao đổi với người làm lãnh đạo, bạn cần có cách nói chuyện chừng mực, không nên cố tình chọc giận đối phương, khiến mọi chuyện lâm vào bế tắc. Đồng thời, bạn cũng nên thử cách đặt mình vào vị trí người khác để cân nhắc các vấn đề. May mắn trong gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên hài hòa hơn. Cả hai là chỗ dựa của nhau mỗi khi gặp phải khó khăn chắc trở. Sự động viên cổ vũ mà hai bạn dành cho nhau chính là nguồn lực lớn lao khó điều gì có thể sánh bằng. Câu quyết cho các tuổi mụi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, hạn chế mâu thuẫn với mọi người xung quanh,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 hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ ba ngày 21 tháng 3 năm 2023 của tuổi thân. Bước sang ngày mới, khi đối diện với cục diện ngũ hành tương xung, người tuổi thân cần hết sức chú ý trong các mối quan hệ. Thậm chí, bạn cũng không nên hoàn toàn tin tưởng vào những người đồng nghiệp thân thiết. Vì lợi ích, có thể đối phương sẽ tìm cách hãm hại bạn. Tốt nhất, trước khi bắt tay vào làm việc gì, con giáp này cần cân nhắc kỹ càng mọi phương diện, dựa vào chính sức của mình chứ không phụ thuộc vào người này người khác. Nếu có thể, bạn nên hạn chế thực hiện các công việc trọng đại. Kim khắc mộc, những mâu thuẫn, xung đột trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Hai người cần học cách bao dung cho những khuyết điểm của đối phương và trò chuyện với nhau nhiều hơn, không nên nhắc đi nhắc lại những sai lầm mà đối phương nhỡ phạm phải. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy,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 có tinh thần học hỏi và cầu tiến trong thời gian qua. Với những biểu hiện xuất sắc đó của bạn, bạn được cấp trên cũng như đồng nghiệp đánh giá cao về khả năng chuyên môn, cũng như khả năng xã giao, giành được nhiều tình cảm cũng những người xung quanh, công việc nhờ thế mà thêm phần tốt đẹp. Tuy nhiên, Mộc Kim xung khắc khiến vận trình tình cảm của con giáp này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đôi lứa bên nhau lâu ngày, tình cảm dần trở nên phai nhạt khi mọi thứ biến thành thói quen. Sự quan tâm và yêu thương không được sâu sắc dễ khiến cho một trong hai người say lòng vì những tình cảm ngoài luồng. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, có cơ hội được thăng quan tiến chức. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, nhận được thành quả xứng đáng sau quá trình nỗ lực hết mình. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc, được mọi người quý mến,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 Tử vi vâng, à, thứ ba ngày 21 tháng 3 năm 2023 vâng, của tuổi Tuất. Trong vâng, ngày, nhờ có sự trợ lực của thiên tài chiếu mệnh, người tuổi Tuất gặp may mắn về chuyện tiền bạc, của cải mỗi lúc một nhiều lên, khiến bạn vui vẻ, lạc quan, phấn chấn hẳn lên. Nhưng bạn nên chú ý tiêu xài hợp lý, đừng vì vài phút sĩ diện ảo mà vung tiền quá chán, kiếm tiền đâu phải việc dễ dàng gì đâu. Ngoài ra, trong ngày này, dù có dùng rỉnh tiền bạc đến thế nào đi nữa, bản mệnh cũng chớ nên khoe khoang, kẻo sập bẫy kẻ ờ. tiểu nhân lúc nào à, không hay. Tốt nhất, hãy ờ. luôn khiêm ờ. tốn, lắng nghe mọi người xung quanh để ngày một tài giỏi và giàu kinh nghiệm hơn. Vận đào hoa vượng phát mang đến cho người độc thân cơ hội phát triển mối quan hệ tình cảm với người đang tìm hiểu, nhưng hãy cân nhắc thật kỹ để không hối hận về sự lựa chọn của mình nhé. Con người đã lập gia đình thì có thể đón nhiều hì khí, tin vui bầu bí, hãy chuẩn bị tinh thần cho những bất ngờ thú vị câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, đạt được bước phát triển như mong muốn. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, túi tiền dùng dình, có nhiều khoản thu. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, tiếp xúc được với đối tác triển vọng. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, tình cảm suôn sẻ, mong ước thành hiện thực. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, người độc thân nên cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn tình cảm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 đồng thời lại nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh nên thành công là điều dễ hiểu. Trong ngày này, người trẻ tuổi nên học thêm những kiến thức mới mẻ cho mình và tìm ra những hướng đi đúng đắn cho tương lai. Nếu còn băn khoăn vấn đề gì, bạn cũng có thể hỏi ý kiến những người giàu kinh nghiệm, chắc chắn ai cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn. Thủy sinh kim, nhân duyên khác giới của người độc thân khá vượng. Nếu có thể, bản mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, giao lưu, bạn có thể sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở đó. Khi đã có thiện cảm với ai, đừng ngại ngần bắt chuyện với người đó. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, hãy học hỏi những người giàu kinh nghiệm. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim, hãy cởi mở khi tiếp xúc với người khác.